Nếu muốn làm thì làm mà cho tới Yeah mà chết có chết thì chịu Còn muốn chơi là phải cho cho tới Yeah mà chết có chết thì chịu Nếu muốn làm thì làm mà cho tới Yeah mà chết có chết thì chịu Còn muốn chơi là phải cho cho tới Yeah mà chết có chết thì chịu Bước xuống xe là mấy thằng em hai hàng dọc người đón lại cho phải mà xếp hàng Anh không thích mình là đại ca nhưng nghe tên anh thì phải khép nép và xếp kèm Ba năm bảy tiếng anh mà nái kì. Hai tới sáu hơi nóng như mặt gũ chỉ Đủ la là bạc lẻ nhưng sao cho đủ ý Sao bị với anh đắp chân mà ngủ đi Ngu anh thích là chè bà ba Trong bát Cặp vàng 24 carat Anh hiền như đường tân mặt cà xa Khi nói là luôn đúng như một con một là ba Homie anh lão lớn bà chồng Trước mặt sau lưng đều dây nai giả hùng Là lúc đó mày đừng có trách khôi lên phường Chứ hôi tên và mã khung Đứng trước anh nó không cần phải khai Khi anh cười là đời nó đen tối Không cần phi tòa tuyên án hay bại này bước luôn gốc rễ không thì nhóc con quen lối tình kim chi sẽ hàng nhưng cái lạnh làm da và môi anh đây khô hết Em gái bạn đều muốn đổi quốc tịch khi anh nói là anh thấy cô đó Anh chính là nắp em là nồi nên tứ phương đồng thổi nơi nào ở vùng đó Cái em gái bên anh da trắng nó nà thích những gia cực phẩm cái nào anh cũng có Đừng để những đạn xác định lên nọc vô sòng dân chơi bất cần đời này đã có mục tiêu Đâu để anh lo đặng em sắp xếp vô nếp của anh thoải mái tiếp tục chiếu Làm thế muốn làm thì làm mà cho tới yeah mà chết có chết thì chịu còn muốn chơi là phải chơi cho tới yeah mà chết có chết thì chịu nếu muốn làm thì làm mà cho tới yeah mà chết có chết thì chịu còn muốn chơi là phải chơi cho tới Yeah mà chết có chết thì chịu Bước xuống xe là mấy thằng em hai hàng dọc người đón lại chứ phải mà xếp hàng Anh không thích mình là đại ca nhưng nghe tên anh thì phải khép nếp và xếp kèm Ba năm bảy tiếng anh mà nái kiệt Hai tiếng sáu hơi nóng mặt mặc Gucci Đủ la là bạc lẻ nhưng sao cho được bí Sao bị với anh đắp chân mà ngủ đi Gu anh thích là chè bà ba Trong bát vàng 24 cara Anh hiền như đường tăng mặt cà xa Khi nói là luôn đúng như một con một là ba Homie anh lão lớn bà chồng Trước mặt sau lưng để dây nai giả hùng Là lúc đó mày đừng có trách khỏi lên phường Chứ hô tên vào má khung Đứng trước anh nó không cần phải khai Khi anh cười là đời nó đen tối Không cần phi tòa tuyên án hay bãi nại Bước luôn gốc rễ không thì nhóc con quen lối Thịt kim chi sẽ hàng nhưng cái lạnh làm da bà môi anh đây khô hết Em gái bạn để muốn đổi quốc tịch khi anh nói là anh thấy cô đó Anh chính là nắp em là nồi nên tứ phương đồng thổi nơi nào ở vùng đó Các em gái bên anh da trắng nó nà thích kèm những da cực phẩm cái nào anh cũng có Đừng đại nhiên đại xác định lên nọc vô sòng dân chơi bất cần đời để đã có một mục tiêu Đâu đấy anh lo đợi em sắp xếp vô nếp của anh thoải mái tiếp tục chiếu Làm, làm mà theo tôi Nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu Còn muốn chơi là phải cho cho tới khi mà chết có chết thì chịu Nếu muốn làm thì làm mà cho tới khi mà chết có chết thì chịu Còn muốn chơi là phải cho cho tới khi mà chết có chết thì chịu Bước xuống xe là mấy thằng em hai hàng dọc người đón lại chứ phải mà xếp hàng Anh không thích mình là đại ca nhưng nghe tên anh thì phải khép nép mà xếp càng Qua năm bảy tiếng anh mà nái kỳ hai tới sáu hơi nóng giờ mặt cứu chị đủ la là bạc lẹ nhưng sao cho đủ ý sao bị với anh đắp chân mà ngủ đi ngu anh thích là chè bà ba trong bát vàng 24 cara anh hiền như đường tăng mặt cà xa khi nói là luôn đúng như một con một là ba homie anh lòng lớn bà chồng trước mặt sau lưng để dễ nay giả hùng là lúc đó mày đừng có trách khôi lên phường chứ hô tên và mã khung đứng trước anh nó không cần phải khai khi anh cười là đời nó đen tối không cần phi tòa tiếng án hay bại nại bức luôn gốc rễ không thì nhóc con quen lối thịt kim chi sẽ hàng nhưng cái lạnh làm da và môi anh đây khô hết em gái bạn để muốn đổi quốc tịch khi anh nói là anh thấy cô đó anh chính là nắp em là nồi nên tứ phương đồng thổi nơi nào ở vùng đó các em gái bên anh da trắng nấu nà thích càng những da cực phẩm cái nào anh cũng có đừng để những đạn xác định lên nọc vô sòng dân chơi bất cần đời này đã có mục tiêu đâu để anh lo đặng em sắp xếp vô nếp của anh thoải mái tiếp tục chiêu làm,